Các con học sinh thân mến, qua phần đầu của bài học ngày hôm nay, các con được nghe bài hát này, khen bạn chim và thử nghĩ mình là bạn chim được khen thì chúng mình sẽ đáp như thế nào rồi vậy là các con đã hiểu qua về lời khen và cách đáp lại lời khen rồi sau đây chúng ta sẽ vào phần bài tập và bài đầu tiên bài số 1 từ mỗi câu dưới đây hãy đặt một câu mới tỏ ý khen. Tức là cô sẽ đưa ra các câu và các con sẽ đặt lại một câu mới với ý của chúng ta đó là khen ngợi nhé. Cô có những câu sau. A. Chú Cường rất khỏe. B. Lớp mình hôm nay rất sạch. C. Bạn Nam học rất giỏi. Trước khi các con bàn làm bài tập này, cô sẽ đưa ra một ví dụ ví dụ đàn gà rất đẹp thì chúng mình sẽ đặt lại câu mới như thế nào để tỏ ý khen cô có các đáp án sau đây đàn gà mới đẹp làm sao cô thêm từ mới này và thêm từ làm sao ở cuối và cô còn có dấu chấm than nữa hoặc cô có thể thêm từ cảm thán như từ ôi đàn gà đẹp quá cũng có dấu chấm than bởi vì trong câu này thể hiện tình cảm xúc cảm sự hân hoan sung sướng khi nhìn thấy đàn gà đẹp có đúng không nào hoặc là oa wow, đàn gà này đẹp quá đó chính là những cách chúng ta có thể đặt lại một câu mới dựa vào câu đã cho và tỏ ý khen của mình đấy với ba câu a b và c cô sẽ dành tặng cho các con 3 phút để các con hoàn thành nhé. Xin mời các con hãy nhấn nút tạm dừng và chúng ta cùng thực hiện bài tập số 1 nào.